chính quyền Cộng sản ứng xử như một lực lượng chiếm đóng. Tất cả những chức vụ dù là rất nhỏ như phó phòng, như hạ sĩ quan đều chỉ dành cho người Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam có bao nhiêu người? Tôi nghĩ là họ có 5 triệu đảng viên, nhưng mà thực ra nếu bỏ ra những vị đã về hưu rồi thì còn lại khoảng 3 triệu đảng viên. Họ là một thành phần rất nhỏ nhưng mà họ chiếm lĩnh hết. Vậy thì chúng ta có một thành phần trí thức trẻ có hiểu biết đã rũ bỏ được văn hóa nhân sĩ của khổng giáo, thành phần có kiến thức, có khả năng. Rất nhiều anh em bây giờ đi du học tại Âu Châu hoặc du học tại Mỹ, họ có những kiến thức dân chủ và tự do, nhưng họ bị gạt ra ngoài lề xã hội. Nếu đảng Cộng sản và những người Cộng sản Việt Nam không ý thức được điều đó, nó có thể là một trái bom nổ chậm và sẽ không tránh khỏi thảm kịch đã xảy ra ở Romania, thảm kịch ở Indonesia. AFA nhắc lại tại Romania vào tháng 12 năm 1989, chính phủ của Tổng bí thư đảng Cộng sản Romania khi đó, ông Nicolae Ceausescu, bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính. Ông Ceausescu và vợ là Elena đã trốn khỏi thủ đô bằng trực thăng nhưng họ đã bị quân đội bắt giữ và bị kết án với hình phạt cao nhất là tử hình. Còn tại Indonesia giai đoạn 1965-1966 đã diễn ra một cuộc thanh trừng chống Cộng sản sau một cuộc đảo chính không thành ở thủ đô Jakarta. Sự kiện này dẫn đến một trật tự mới, trong đó đảng Cộng sản Indonesia đã bị loại bỏ. Ông Nguyễn Gia Kiển trên quan điểm cá nhân nói tiếp, chúng ta phải cố gắng một mặt phải giảng giải để cho các anh em Cộng sản hiểu rằng tương lai nào bắt buộc phải có đối với Việt Nam. Và mặt khác, chúng ta phải giải thích cho những người tự coi là nạn nhân của chế độ hiểu rằng nếu chúng ta tiếp tục trên tinh thần thù hận, chúng ta sẽ còn tiếp tục là nạn nhân nữa. Con đường và lối thoát duy nhất là lối thoát của sự quảng đại, của tình cảm dân tộc, của tình anh em. Hình ảnh lực lượng an ninh Việt Nam ngăn cấm người dân chụp hình nhạy cảm Đồng thời, ông Kiển cho rằng phong trào lớn nhất trong đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay là phong trào hướng về dân chủ, và tự diễn biến, tự chuyển hóa chính là một cụm từ để chỉ những người có khuynh hướng dân chủ. Họ không thể ngăn cản phong trào và tâm lý tự diễn biến, tự chuyển hóa được đâu. Và trong số 25.000 người mà bị quy là tự diễn biến, tự chuyển hóa đó, phải có những người trong đó mà có tư tưởng, tức là những người trung cao cấp mà như thế đánh giá về việc Việt Nam đã sẵn sàng hay chưa cho một sự đổi thay hay cải tổ triệt để thể chế chính trị xã hội, ông Kiển nói vụ xử Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù giam cho thấy chế độ này còn tàn bạo, còn dữ dằn lắm. Nhưng mà thực ra nếu chúng ta bình tĩnh nghĩ lại, nhìn lại toàn cảnh của đất nước, chúng ta sẽ thấy rằng dân chủ hóa là không xa và tôi nghĩ hạn kỳ dân chủ là tương đối gần. Tất cả vấn đề là tất cả chúng ta có quyết tâm hay không mà thôi mà nếu chúng ta chủ trương phải dân chủ hóa trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, bằng đường lối gạt bỏ tất cả những âm mưu, những ý tưởng về bạo lực, có thể hạn kỳ dân chủ sẽ là rất gần và không những chỉ gần mà nó còn đẹp nữa. Ông Nguyễn Gia Kiển là người thành lập tổ chức chủ trương đối thoại chính trị đa nguyên bất bạo động, mang tên là Tập hợp Dân chủ đa nguyên. Ông là tác giả của cuốn sách chính luận bằng tiếng Việt Tổ quốc ăn năn, nghĩ lại đất nước trên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 AFA ngày 28 tháng 4 có bài bình luận Vụ Nguyễn Phương Hằng, luật sư nói chính quyền, hình sự hóa quan hệ dân sự. Theo đó, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng lời qua tiếng lại với những người trong giới giải trí, nhà báo, luật sư và kết cục cả hai nhóm đều có người bị bắt giam. Luật sư cho rằng những vụ như thế này ở các nước tự do đều có thể giải quyết bằng các tòa án dân sự, với kết cục là buộc xin lỗi hoặc bồi thường, và nhà nước không can thiệp. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết ngày 26 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành cáo trạng truy tố Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và 4 đồng phạm với cáo buộc tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bên phía tố cáo bà Hằng cũng có hai người bị bắt tạm giam là luật sư nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ. AFA dẫn ý kiến của một nhà quan sát ở Hà Nội cho rằng trong vụ bà Hằng, cả hai bên tố cáo lẫn nhau nhưng đều không đưa ra được bằng chứng. Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Đài, người đang tị nạn ở Đức, nói với AFA, trong vụ này, công an đã lạm dụng quyền lực và can thiệp quá sâu vào đời sống dân sự hay những tranh chấp dân sự bình thường của người dân. Nhưng việc lạm dụng quyền lực này lại có sự giúp sức của bà Hằng và nhóm đối thủ, vì cả hai bên đều muốn dùng sức mạnh của chính quyền bằng cách gửi đơn tố cáo để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, thay vì dùng luật dân sự. Ông Đại cho biết các cơ quan thực thi pháp luật có nhiều lợi ích trong việc hình sự hóa tranh chấp dân sự, gồm lợi ích từ ngân sách cho việc giải quyết vụ án và đút lót từ các đương sự nếu có. Bà race Bùi, một nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Việt sống tại Thái Lan, nói với AFA cả ở Hoa Kỳ và Thái Lan, việc chỉ trích, tố cáo, nói xấu nhau không bị hình sự hóa, trừ phi trong những hành động này có yếu tố đe dọa đến tính mạng của người khác. Ông Đại cho rằng từ vụ bà Hằng, người dân Việt Nam nên thận trọng khi dùng mạng xã hội để bình phẩm hay tố cáo các cá nhân không phải là quan chức nhận lương từ ngân sách nhà nước. Vì trong vụ này, Điều 331 lần đầu tiên được áp dụng cho đối tượng phi chính trị. Để tránh vướng điều 331, cần phải có phát ngôn kiềm chế dựa trên lý lẽ và dẫn chứng khi phản biện hoặc tố cáo. Sau vụ bà Hằng, nhiều người lo ngại về việc nhà nước tăng cường sử dụng điều 331 để xử lý tranh chấp dân sự, AFA cho hay. Hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, luật sư ông Ngô Thuần hiện đang định cư tại Hoa Kỳ nói với AFA, nhà nước không rảnh đến mức đó, theo kinh nghiệm của ông, nhà chức trách Việt Nam ít quan tâm đến việc giải quyết các tranh chấp dân sự mà chỉ tập trung vào những trường hợp có ảnh hưởng xã hội hoặc đe dọa đến an nguy của chế độ. Trong vụ bà Hằng, luật sư Ngô Thuần cho rằng bà Hằng đã vượt qua lằn ranh đỏ, có nghĩa là bà đã đụng chạm đến chính quyền và bà có khả năng huy động đám đông, do đó trở thành một sự nguy hiểm tiềm tàng. Theo luật sư Đài, quyền tự do ngôn luận là quyền được chỉ trích quan chức chính quyền từ trung ương đến địa phương mà không bị trừng phạt, chứ không phải là quyền chỉ trích bất cứ một người nào không thuộc bộ máy công quyền. Các công dân đều bình đẳng với nhau nên anh không được phép làm điều đó. AFA cũng chỉ ra những mâu thuẫn trong luật pháp Việt Nam. Theo đó, Điều 25 của Hiến pháp năm 2013 nêu rõ, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình,